giờ có nhớ con không tôi mười ba con phải xa gia đình coi cốt thân một mình nơi xứ lạ nó đói biết nhớ anh tương sao nức nở tuổi thân con khờ nọ đói biết nhớ ai